아이고 봐봐 이렇게 하면 몰라 아니야 사람들? 뭐, 이렇게 <laughs> 야, 야 부끄럽다 부끄럽다 mọi người t 응? 그래서 거실에서 거예 어디서 했나? 어, 뭐 화장실에서나 보통은 시력이 편하게 요건 돼요 그냥 후바 쓰면 돼요 그래? 응. 네. 이렇게 네. 보이나? 네. 뭐 멀리까지 할게. 이만큼 커. 다 이만큼 커. <laughs> 타아 진짜 많다. 음. 얼굴 같아? <laughs> 하고 싶어? 엄마. 엄마. 응? 응. <laughs> 와 진짜 얼굴 바꿔 다른 사람이야 아냐? 아냐? 같지 않은데? 어 다른 사람 같아 난 이 사람 싫은데 <laughs> 아 진짜? <laughs> 이 사람과 별로? 어. 야 모자가 똑같아 어. 근데 오히려 이런 머리가 괜찮다. 아, 물만 vào ly cắt tóc chị thì làm người cắt tóc ở bên Hàn Quốc 왜 Nên 이거 là cắt tóc là vậy. 해? thì vừa rồi đã cắt tóc cho Jun rồi bây giờ Ly cũng muốn cắt thử và lâu lắm rồi Ly không có cắt tóc 영화만 다 한다. Hàn Quốc thì làm tóc rất là 잠깐만. mắc. cắt tóc thôi 오 잘났다 오 누나 예뻐? 한서? 근데 어떤 말 할 거야? 한테 이모 예뻐? 하면 진짜 맛있는데? 예쁜데? 기다림 나 일단 성혜교 <laughs> 야 성혜교 너 누구 알아? 내가 아는 송혜교 맞아? 응? 응? 오, 와. 집, 집까지 샜는데. 아, 알았어. <laughs> 오. 이쪽으로 넘겨도 되고 반대로 넘겨도 되고 야 송혜교보다 더 예뻐 아, 너무 거짓말 튀어났나? 오, 나 그때 너무 배워봤거든요 어. 아 뭐든 질색을 아 그래서 언니 đã cắt cho mình Trời ơi, nhìn đẹp q 집에 라면 있대? 가게, 가게 라면인데 맛이 없더라고 산전, 산전 촌대! 음. 고맙습니다. 고생 많았어요. <laughs> 하자 안녕. 너 누구야? 내 남친 아냐? 너무 이상해. 얼굴 봐. 응. <laughs> 헐. <laughs> 야. 너무 머리 하나 하 짧으니까. 이렇게 이렇게 이렇게 잘 몰라 아니야? 음. <laughs> 음. 오 맛있겠다 시리 칠리 소스 칠리 소스 어디 있어요 어디 있어요 와 hello hello đây là tóc mình mà sau khi đã được cội đầu xong nói chung là lúc mà được uh, uống tạo kiểu các kiểu thì nó sẽ đẹp hơn là cái lúc mà mình mới gội ra như vậy thì cơ bản là cũng không khác quá nhiều ha thì sáng nay mình đã nhận được uh, cái bưu phẩm uh, hai thùng này là mình mua nha <laughs> từ cái đợt mà giãn cách xã hội tới giờ là ly thật như là hầu như là không ra ra ngoài mua cái gì chờ có chỉ là đặt trên mạng thôi và mọi người biết là cái ờ, tài khoản tích lũy của Ly ở trên ờ, Shopback á bây giờ nè ừ. bây giờ là lên tới một triệu hơn rồi nè vâng, là mọi người biết là tôi mua nhiều như nào rồi á và cho những người chưa biết Shopback là gì thì Shopback là ứng dụng hoàn tiền khi mua sắm được liên kết với rất là nhiều hãng như là Lazada, Shopee, Tiki, Liziport, Watson. Về mỹ phẩm thì mình có các nhãn hàng như L'Oreal, Sunwasu, La Roche Posay. Hay về du lịch thì mình sẽ có Agoda hay Booking nữa. Riêng mình thì hay mua đồ ở Lazada nên mình sẽ vào Shopback nè, ấn vào một Lazada. Tiếp theo là sẽ được chuyển đến giao diện của app và sau đó là mình mua sắm như bình thường. Shopback sẽ ghi nhận và bạn có thể hoàn tiền lên tới 25% từ 1 tới 3 ngày sau khi mua hàng thành công, số tiền sẽ được hoàn ở trong một xác nhận của tài khoản Shopback của bạn. Sau 45 tới 60 ngày các bạn hoàn toàn có thể rút tiền trong tài khoản này ra bằng tiền mặt và xài bình thường nha. Đặc biệt, duy nhất ngày 8 tháng 8 sẽ có chương trình flash sale hoàn tiền khủng lên đến 100%, mình nhấn mạnh là 100% nha, trong các khung giờ khác nhau và chắc chắn là ngày đó mình sẽ ở nhà canh me và mua sắm rồi. Shopback đã có mặt trên nhiều quốc gia trên thế giới như là Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan Và bây giờ thì Shopback đã chính thức về Việt Nam và chào mừng Shopback đã về Việt Nam Rồi à, ở nhà thì mọi người có thể xua đi nỗi nhàm chán bằng cách là lên Shopback xong rồi mình đi shopping online mà mình lại còn được hoàn tiền nữa <laughs> bạn nào mà quan tâm tới shopback thì có thể nhấn cái link ở phía dưới thì đây là để một cái link mà các bạn có thể tải về và các bạn còn được tặng thêm 50.000 đồng trong tài khoản nữa chỉ có duy nhất ở Autumn Lee thôi <laughs> thì bây giờ Ly sẽ khui cái thùng này coi thử là mình đã mua cái gì nha 조심 조심. trong cái giỏ lớn thì sẽ có nhiều cái đồ khác mà mình đã mua nó sực thì hết á à, thì đây là mua cái giỏ này mình đựng gì cũng cũng xinh hết ừ. đó ừ. Nhìn dễ thương quá ha ừ. cái giỏ này tầm đâu hai trăm rưỡi á mình bỏ gì cũng đẹp hết hai trăm đây là một cái uh, rổ đang xinh xinh cái này mình đựng cái gì ta chắc là mình sẽ đựng son ha mình đựng son thử sẽ như vậy cũng kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh dạo thì thì đi đang rất là thích đánh cái dòng mà Dior dưỡng này nè mọi người mua ba cây ba màu để dành đánh luôn thì đang định mua hết mười mấy mặt hầu còn lại của nó dòng này đánh rất là xinh kiểu môi mình nó có độ ẩm vừa phải mà nó vẫn hơi có màu á sáng dậy kiểu um, xinh vãi môi mình kiểu hồng hồng tự nhiên à, đây là cái bộ cạp ừ. mình sẽ trang trí ở dán vào tường xinh ha ừ. đẹp quá 앞뒤 그림이 다르네. 음. sân tóm lại là sân và có mấy cái này để dán nữa <laughs> à, tiếp theo bill trên 500 cho nên là mình đã được tặng cái này <laughs> cô ta ha kiểu đựng cà phê hay là đựng nước gì nhìn cũng xinh hết ừ. rồi món thứ ba nhìn là biết là gì liền cái cái dĩa mà cái đĩa này khá là mắc tầm khoảng gần 200 ngàn một cái bởi vì sao bởi vì nó đẹp đúng kiểu hoa lá cành tôi thích luôn bắp ảnh dẹp bắp siêu xinh luôn và món cuối trong cái hộp vừa rồi cái ly ly dễ thương ha trời ơi xinh giả mang luôn á chá điều để chụp hình rất là đẹp hoặc là mình có thể đựng son sao cái gì tôi cũng có thể đựng son được hết nhìn cũng khá là sang ha 이거가 뭐지? 망고 주스 먹어? 커피 예쁘다 싱글이야? 응? 태호야 싱글이야 하나, 하나밖에 없어? 아 리꺼 네 야! 두 개 사야지 진짜? 알았어 다음에 사줄게 이거 피사 좀 Tố mà đi Ok và cái hộp cuối cùng nè Cái này là Mình cũng biết là gì Nhưng đây là nước hoa Mình đã mua một cái hộp nước hoa chip, à, Đúng rồi chính xác luôn tính mình á thích nước hoa nhưng mà không bao giờ dùng hết một chai hết không bao giờ dùng hết một cái chai lớn cho nên là ly rất là thích mua nước hoa chiết hoặc là mua nước hoa gốc đó mọi người đó nghĩa là người ta chiết ra rồi hoặc là mình mua cái gốc mà nó vẫn còn cái chai nhưng mà nó vẫn còn một ít thì đây sẽ là cái chai Daisy Uhm, fresh mùi thơm quá Uhm, ở ngoài không cũng thấy thơm rồi Uhm, 오, 뭐야? 아, 너, 너 스멜? uhm. 야, 그쪽 이쁘다. mà dễ thương quá không? thì đó nó sẽ còn nó sẽ còn lại cái gốc tầm khoảng à, 15 20 ml như như như này thì mình nghĩ dùng ok rồi bởi vì ly không có dùng quá nhiều á kiểu như là mình dùng cho biết thôi và, và thực sự mà để mà dùng hết một cái chai nước hoa nó <laughs> đòi hỏi một cái sự kiên trì 아이씨, 뭐야, 이렇게 오픈하면 이렇게. Ừm, thơm lắm mùi này thơm nè kiểu mùi fresh hương hoa cỏ ừ. rất là thơm luôn à? ừ. đó, thì mình mua những cái gốc nước hoa gì thì mình có thể sưu tầm được á mình không nhất thiết là phải mua một chai lớn như cái chai này ly mua tầm khoảng bốn trăm rưỡi thôi ship về ba chục ngàn nữa là bốn trăm tám xinh xắn quá à. còn mua cái ờ, gốc cái mà full size của nó thì ly nghĩ là tầm khoảng 2 triệu thì tội gì mà mua chai 2 triệu xong xịt về ly không có chai mua mà ly đã dùng hết hết trơn á kiểu tới tầm tới giữa là ly đã chán cái mùa đó lắm rồi cạc nè đó. nước hoa nè có cái ly nữa nè có cái dĩa nè cái này là tặng nha mọi người và cái rổ rá <laughs>